Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với ST Kit TV Ngày hôm nay chú Hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một chú chuột đi bằng hai chân chú chuột Mickey Mouse Để tạo hình được chú chuột Mickey Mouse chúng ta cần có ba quả bóng màu đen hai quả bóng màu trắng một quả bóng màu vàng và một quả bóng màu đỏ. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Bước đầu tiên chúng ta sẽ thổi quả bóng màu trắng lên trước. Quả bóng màu trắng này chúng ta thổi bằng nửa quả. chúng ta thổi quả bóng màu đen này màu đen là chúng ta thổi lấy một cục nhỏ chúng ta làm mũ nha okay. chúng ta xoắn lại nhé chúng ta cột thì để khi chúng ta cột thì quả này nó tròn bóng màu đen nó sẽ tròn chứ nó không có bị méo móc bằng cách lên này ta dùng cái bóng đầu dài này ta cột vào cái tay màu trắng nha rồi ta dùng móng díu ớt ta nhét này vô nhét vô khoảng một loại sau đó ta dùng ngón tay này giữ lại ở đây ta tạo một cái khóa khoảng hai ngón tay tiếp theo ta tạo một đoạn khoảng ba ngón tay để ta làm cái má và đây cũng là đoạn ba ngón tay bên này cũng vậy ba ngón tay hai cái má của con chuột Bích Kỳ Tiếp theo ta thổi bóng màu đen Bóng màu đen là chúng ta thổi cũng khoảng nửa quả cục quả bóng màu đen này vô giữa này đây chúng ta tạo một đoạn cũng khoảng ba ngón tay tạo được để này là cái mắt mắt nha quả màu đen tạo một quả nho khoảng hai ngón tay đây ta cũng tạo một quả nho hai ngón tay và trên quả nho này đây hai quả nho trên này ta quấn lại thế này quấn lại thế này đấy ta tạo một đoạn khoảng tầm hai đây tạo hai khóa nhỏ các bạn mình đang biết các bạn đang làm gì không đây là cái tay của chuột Mickey bilangnya tengah kok kok ta cũng làm một cái khóa khoảng bóp đều cái khoảng hai ngón rưỡi Đó là chúng ta được cái đầu của chuột Mickey Mouse tiếp theo của móng đây này chúng ta thổi khoảng nửa gõ luôn toàn khoảng tầm ba ngón tay tiếp tục cắt tạo một đoạn khoảng tầm bốn ngón tay Lên đây, ta thổi quả bóng màu đỏ lên Đỏ ra ta có thổi khoảng nửa quả Ta cố, cố đây gấp một hành trường tầm ba ngón tay chúng ta gấp nằm 5 lần như thế này như một bông hoa vậy các bạn nhé. ta khóa lại một cái khóa nhỏ bên đây ta thổi quả bóng màu vàng lên bóng màu vàng tăng thổi nửa quả thôi bóng màu vàng ta cột vào đây cỡ khoảng ba ngón tay hai rồi các bạn thấy khóa một quả này lại bên đây mình làm tương tự cái bàn chân bên này ba tay ngắt bỏ luôn tiếp theo ở đây ta cũng làm bốn món này ta nhét vào chính giữa này nha nhét vào chính giữa này em ra được chưa kem mình của Mickey Mouse tiếp theo ta sẽ gắn cái đầu của Mickey Mouse vô cái mình còn nửa quả nhé các bạn ta bóp cho nó bẹp lại nhé ta bóp cho bẹp lại đấy ta chừa một quả nho nhỏ đây. làm bằng tay rất đẹp tương tự như các bạn bài tay bài tay một là hai cái khóa như vậy chúng ta đã có hai bàn tay của Mickey Mouse chúng ta gắn vô nhé gắn vào đây và công đoạn cuối cùng là chúng ta vẽ mắt cho Mickey Mouse thanh chuột khi máu để thêm phần sinh động chúng ta làm thêm cái cái, cái môi cái môi của các bạn hoàn thành Ok Hôm nay chú chuột Mickey đi bằng hai chân Hôm sau, clip sau chú Hề sẽ Chú Hề T sẽ hướng dẫn làm chú chuột đi bốn chân Các bạn đăng ký, chú ý theo dõi Chú Hề ST làm được các bạn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.